rồi là hướng nhà chính rồi hướng nhà bếp hướng nhà tắm rồi là màu sắc phong thủy nè à, rồi là năm nào được tuổi xây nhà đó rồi là những hướng nào là tốt mà những hướng nào là xấu thì đến với cân của Phạm Hưởng thì nói chung là luôn luôn đem lại sự viên mãn cho quý vị và chia sẻ cho quý vị rất là nhiệt tình về tất cả những thứ gì mà có liên quan đến phong thủy nhà ở của chúng ta thì Phạm Hưởng ờ, sẽ chia sẻ trong cái clip này. Rồi thì ờ, Phạm Hưởng chia sẻ luôn thì 1998 Mậu Dần Lam Mạng cung tử vi hay còn gọi là cung sinh đó là cung cấn nha, cung cấn. Thế còn Lữ Mạng 1998 Mậu Dần thì lại là cung khảm nhá. Đấy rồi thì à, quý vị biết là mỗi một tuổi đều có hai cung, thứ nhất là cung tử vi và cung phi bắt chặt nhé. Đó, thì nam là cung cấn, nữ là cung khảm. Cái cung này là cung tử vi, xem tử vi trọng đời 100 năm, rồi là xem tuổi vợ chồng. Đó là xem ở cái tuổi này. Đấy. Thế còn bây giờ chúng ta đi tìm tiếp theo đó là cung phi bắt chặt. Thế thì cái cung phi bắt chặt này chúng ta tìm để làm cái gì? tại vì cung phi bắt chặt này nó liên quan đến ờ, cuộc sống chúng ta chúng ta muốn cải thiện đường công dân tài lộc muốn cải thiện về đường tình cảm vợ chồng hai con cái thì chúng ta phải đi tìm cung phi bắt chặt đó là cung phong thủy để chúng ta sử dụng ngoại cảnh để đem lại nhiều may mắn cho chúng ta nhé rồi giờ thì bây giờ thì phạm hướng chia sẻ cho quý vị đi tìm cung phi bắt chặt hay còn gọi là cung bắt quái thì chúng ta là 1998 thì chúng ta lấy tuổi chúng ta là 1988 quý vị chia cho con số 9 là bắt chặt nhá chia con số 9 sẽ là bắt chặt thì chúng ta lấy 1998 mà chia cho 9 thì nó sẽ ra đó là 222 có nghĩa là con số này chia hết cho 9 thì chúng ta lấy chính con số 9 đó thì chúng ta lấy con số 9 đó làm cái gì thì Phạm Hướng chia sẻ nữa đây thì chúng ta đã tìm được ra con số 9 thì quý vị dựa vào cái biểu đồ của bắt chặt này ấy thì chúng ta so vào đây là con số 9 là cung gì lam cung gì nhá thì cái con số 9 của lam ở đây đó là cung khôn này quý vị nè con số 9 của lam mạng bảng bên lam là cung khôn thì cung khôn ở đây chúng ta lại đi tìm đó là cái gì tìm hướng nhà cái cung khôn thì nằm ở đây đó là con nhà hướng tây thuộc tây tương mệnh đó là tây nam đây cung khôn ở đây thuộc Tây Nam nhá Đấy, 1998 Mậu Dần Lam Mạng là con nhà Tây Tứ Mận Đấy, Tây Nam chắn Tây Tây Bắc và hướng Đông Bắc nhá. Đây là hướng nhà hướng nhà chính và hướng nhà tắm hướng bếp luôn nhá Đây là hướng phong thủy Thế còn Lữ thì sao Lữ thì chúng ta tìm con số con số 9 của Lữ nằm ở bên đây bảng còn lữ con số 9 đó là cung tốn nhá thì cung tốn thì chúng ta tra lên bảng đây là cung tốn ở đây đó là đông nam này cung tốn là hướng đông nam nhé thì 1998 à, nữ mạng cung phi bắt chặt đó là cung tốn con nhà hướng đông thuộc đông tư mận là đông nam và hướng chắn nam hướng chắn bắc và hướng chắn đông đây là hướng nhà và hướng nhà bếp và hướng nhà tắm của lưỡng mạng nhé rồi thì uh, chúng ta đã biết rồi hướng nhà hướng nhà bếp và hướng nhà tắm rồi thì bây giờ Phạm Hướng lại chia sẻ cho cái tuổi của mình đó là 1998 là thành đầu hổ thành đầu thổ có nghĩa là mạng thổ thì mạng thổ thì Phạm Hướng chia sẻ cho màu sắc phong thủy nha cái mạng thổ của mình ở đây đó là đỏ hồng tím màu tương sinh của mình đó là đỏ hồng tím nhé cái màu tương hợp của mình đó là vàng và màu nâu đất nhé còn bị khắc kỵ đó là màu xanh lục có nghĩa là chúng ta không lên sử dụng màu phong thủy đó là màu xanh lục không lên sử dụng nhé đấy thế còn những cái màu phong thủy hợp với mình thì chúng ta biết cái màu phong thủy của mình thì chúng ta lên lấy sử dụng cái màu phong thủy đó để làm gì để sơn nhà sơn cửa nhà sơn cửa cổng và đó là chúng ta mua xe theo màu phong thủy của chính bản mệnh của chúng ta và những cái sử dụng những cái vòng trang sức như thế này cũng theo màu sắc phong thủy của chính bản mệnh của chúng ta nhé đó rồi tiếp theo thì chúng ta đã biết được là bốn hướng tốt rồi thì Phạm Hướng chia sẻ cho quý vị là chúng ta lên xây nhà cái hướng nào tốt nhất thì phòng hướng chia sẻ luôn nhé ở đây này à, Lam 1998 là con nhà hướng Tây thuộc Tây Tứ Mận hướng tốt thứ nhất đó là hướng Đông Bắc đó là sinh khí và hướng nhà tốt thứ hai đó là hướng chắn Tây đó là thiên y và hướng tốt thứ ba đó là hướng Tây Bắc đó là diên niên và hướng tốt cuối cùng đó là hướng Tây Nam là hướng Phục Vị nhá đây là 1998 Lam Mạng nhá đó là bốn hướng tốt thế còn Lữ thì sao Lữ con nhà Đông Tứ Chặt của Lữ 1998 hướng nhà tốt nhất đó là hướng chánh Bắc là sinh khí hướng thứ hai đó là hướng chánh Lam là thiên y hướng thứ ba đó là hướng chánh Đông là diên niên và hướng cuối cùng đó là hướng Đông Lam là hướng phục vị đó là hướng tốt thứ tư rồi quý vị đã biết là bốn hướng tốt rồi thì bây giờ phạm hướng lại chia sẻ cho quý vị là ý nghĩa của từng hướng một Đấy. ý nghĩa của hướng sinh khí này hướng tốt thứ nhất này của tuổi nam và nữ luôn nhé nam và nữ luôn này 1998 là hướng sinh khí đó là sự hanh thông sự sinh sôi nảy nở nhé là sự thuận lợi đấy rồi chủ sự về à, phát phúc chủ sự về hòa hợp thăng tiến đấy rồi còn cái hướng đẹp thứ hai đó là hướng thiên y hướng thiên y ở đây đó biểu hiện cho sự là gia tăng tài lộc gia tăng tài lộc nhé rồi là sự gia tăng sinh khí là sự hóa giải các vướng mắc trong cuộc sống về mọi mặt nên là cát khí đã rồi là được uh, à, hộ trì được uh, sự uh, uh, giúp đỡ nhá đó là hướng thiên ni rồi hướng thứ ba hướng tốt thứ ba đó là hướng diên niên hướng diên niên ở đây biểu hiện sự là vững vàng thuận lợi êm đẹp may mắn vui vẻ trong các mối quan hệ gia đình và xã hội nhé diên niên còn đó là kinh doanh kinh doanh thăng tiến nhé tình duyên tốt đẹp êm đềm nhé đó là hướng diên niên hướng tiếp theo đó là hướng phục vị hướng thứ ba hướng phục vị phục vị hướng tốt thứ ba là hướng phục vị phục vị có ý nghĩa nào là phục hồi lại những thứ không tốt thành trở lên tốt hơn Đấy. phục hồi lại những thứ mà uh, hung như là cát hung thành cát đó gọi là phục vị nhé đó là hướng tốt thứ tư của chúng ta thế còn à, bốn hướng xấu còn lại thì có ý nghĩa như thế nào phạm hướng chia sẻ luôn chẳng may mà quý vị mà xây nhà quay về hướng ngũ quỷ thì làm sao thì như thế này thì sẽ cuộc đời sống của quý vị sẽ bị quấy rối nhé nó bị quấy rối rồi là gặp nhiều trắc trở lận đận khó thành đấy rồi là à, dễ gây ra tai vạ tranh cãi thị phi đó rồi là à, tình cảm vợ chồng sẽ bị sức mẻ ni tán đó là hướng ngũ quỷ đấy rồi hướng thứ hai chẳng may mà quý vị mà quay nhà về cái hướng mà hướng lục sát thì có ý nghĩa như sau hướng lục sát ở đây á, có nghĩa là thiệt hại đức đoạn chia ni thương tổn mất mát đấy là cái hướng lục sát mà chẳng may quý vị mà lại quay về cái hướng uh, họa hại cái hướng hòa hại ở đây á, nó có tác dụng như sau đó là biểu hiện sự thiệt hại hao tài tốn của Đấy, rồi là tình duyên thì sẽ bị chia cắt, chia ly, đứt đoạn, thương tổn. Rồi là bệnh tật bị gia tăng. Đấy, nghĩa là bệnh tật bệnh có là liên miên, triền miên. Đấy, chẳng may mà quý vị và quay nhà về hướng hòa hại nó là như thế. Nó ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều và là nó làm cho khí lực của chúng ta tổn thất, có nghĩa là âm thịnh dương suy. Cơ thể chúng ta mà âm nó thịnh hơn dương có nghĩa là sức khỏe chúng ta đang giảm sút cạn kiệt chúng ta phải làm sao dương thịnh hơn âm Đấy, thì dương khí dương càng nhiều thì càng tốt nhé thì nó chống chọi được bệnh tật đó là những hướng tốt và những hướng xấu phạm hưởng đã chia sẻ cho quý vị rồi khi chúng ta đã biết được cái hướng nhà xây của chúng ta rồi thì bây giờ phần còn lại có nghĩa là quý vị phải đi mua chúng đi mua nhà theo hợp hướng mình đi mua một miếng đất hợp hướng mình thì quý vị nên biết á, khi cái ngôi nhà mà nó đã hợp hướng với chúng ta rồi thì chúng ta kinh doanh buôn bán hay là về chuyện tình cảm giữa vợ chồng con cái ở trong một cái ngôi nhà đó nó rất là êm đẹp rất là thuận buồm xuôi gió hòa hợp quý vị nó vậy tại vì là cái hướng nhà nó hợp với mình rồi thì nó dĩ nhiên cái gì cũng hợp cả cái gì cũng tốt cả đó là về mặt phong thủy thế còn giống như là quý vị ấy, mà đi lấy vợ và đi lấy chồng thì quý vị cũng phải lựa chọn cái tuổi hợp với mình mà nó đã hợp tuổi rồi thì dĩ nhiên dễ dàng giao tiếp nói chuyện với nhau nó sẽ hòa hợp hơn đó, tốt đẹp hơn đấy không cái gì đã hợp thì lúc nào cũng tốt với chúng ta đúng không thì đó thì phạm hướng đã chia sẻ cho quý vị là như thế rồi khi chúng ta đã mua được một miếng đất hoặc là một căn nhà rồi khi chúng ta mua được một miếng đất rồi thì bây giờ làm sao bây giờ quý vị còn phải biết là cái năm nào được tuổi xây nhà rất là nhiều người ấy, muốn xây nhà nhưng gặp vào cái năm đó không xây được ví dụ tôi xác định là sang năm tôi xây nhà nhưng thực sự ra sang năm quý vị phạm vào hoàng ốc hoặc tam tai hoặc là kim nô gì đó quý vị đâu xây được đúng không không xây được nên là quý vị phải biết được cái năm nào đã được năm được tuổi xây nhà tại sao người ta nói là được tuổi xây nhà tại vì cái năm đó nó không phạm vào kim lâu cũng chẳng phạm vào hoàng ốc và cũng không phạm vào tam tai thì quý vị không phạm vào ba cái điều này thì quý vị gọi là được tuổi xây nhà trong năm đó là năm đẹp không phạm vào ba điều này đó là năm được tuổi xây nhà đúng không thì phạm hướng chia sẻ luôn khi chúng ta mà đã được tuổi xây nhà rồi thì bất kể trong 12 tháng đó quý vị thích xây tháng nào cũng được nhưng lưu ý một điều rằng quý vị phải xem trong cái cuốn lịch âm á, từ tháng riêng cho tới tháng 12 á, thì mỗi một tháng nó đều có 4 ngày cho đến 6 ngày có khung giờ hoàng đạo và có cả khung giờ hắc đạo thế cái khung giờ hoàng đạo là gì và cái cung giờ hắc đạo là gì quý vị cũng không biết được phạm hướng chia sẻ cho quý vị luôn cái khung giờ hoàng đạo có ý nghĩa như sau đó là giờ tốt đó là giờ của thần thiện nhá của thần thiện cai quản cái khung giờ đó đấy, của thần thiện đấy đó là cai quản khung giờ đó thế còn thần thế còn giờ hắc đạo là gì cái giờ hắc đạo đó là giờ của thần ác của thần xấu cai quản đấy khi chúng ta nắm được cái vấn đề về giờ hoàng đạo rồi thì chúng ta sẽ chọn được cái giờ hoàng đạo tốt thì quý vị biết đó, ở cõi trên tiên thì cũng có tiên tốt tiên xấu đúng không ở dưới trần gian thì cũng có người tốt người xấu nó cũng như nhau cả nó đều có sự đối lập nhau không có thể nào nhá nó phải có sự đối lập nhau đó là như vậy rồi khi chúng ta đã chọn được với khung giờ đẹp trong cái tháng đó cái giờ đẹp không đó thì quý vị sẽ làm một cái lễ làm một cái lễ để mà chúng ta vào cái khu vào cái miếng đất nhá, vào giữa miếng đất đó chúng ta sẽ bày lễ ra chúng ta cúng kiếng chúng ta cầu khấn gì đó là xong khi chúng ta khi chúng ta làm lễ xong rồi chính chúng ta chính cái người cái người mà được tuổi xây nhà đó là phải là người động thổ đầu tiên thì quý vị lưu ý là khi chúng ta làm lễ thì đừng cho ai bước chân vào cái miếng đất đó đó thì đó thì khi làm lễ xong thì quý vị có thể cầm cuốc cầm xẻng cuốc vài ba cuốc đất trong miếng đất đó hoặc là sới ba sới đất ở trong miếng đất đó đó là động thổ thì quý vị đã làm lễ động thổ xong rồi khi xong rồi thì quý vị thu dọn cái phần lễ vô cái phần còn lại là để dành cho thợ xây nó làm và điều đặc biệt nữa là phạm hướng lưu ý, chia sẻ cho quý vị là lưu ý nè trong cái thời gian mà xây nhà thì nghiêm khắc như thế này nhé có nghĩa là khi chúng ta mà từ bữa khởi công cho đến bữa kết thúc xây nhà hoàn công thì quý vị hạn chế là không được để cái tình trạng là là là đình công có nghĩa là chẳng may có sự cố gì đó nhân công người thợ xây người ta không làm được người ta nghỉ khoảng 5 10 à, 5 10 bữa gì đó. Đó rất là xấu. Đấy chẳng may mà chúng thợ nó đã nghỉ 5 10 bữa đó rồi chúng ta phải làm gì? Thì chúng ta chính là người để hóa giải cái việc đó. Chúng ta phải thay những người đó để chúng ta ở trong cái miếng đất ở trong cái ngôi nhà đó chúng ta sẽ làm một việc gì đó ví dụ quét dọn hay xếp gặt xếp đá gì đó quét dọn trong cái ngôi nhà đó để làm gì để ngày nào cũng có người ở đó trông coi để làm gì để cho những cái vãng vong nó không có nuôi tới không bị ám khí không bị ám khí xấu vào cái ngôi nhà đó tại vì sao tại vì khi chúng ta động thổ xây nhà thì chúng ta chưa có bát nhang để thờ cúng thổ địa chưa thỉnh thổ địa về thì dĩ nhiên cái sự mà gọi là gọi là trông coi nó không được nó không được vững cho cho cho, cho chúng ta nhé không được chắc đó tại vì là chúng ta chưa thỉnh đó, chưa thỉnh thổ địa chưa làm bắt nhang đập bắt nhang để mà thờ cúng thổ địa ở đó rồi thì làm thì nói chung là những khí xấu nó vãng vong vào đó thì nó ám ngôi nhà ta nó sẽ làm cho ngôi nhà ta có khí xấu đó là lưu ý là quý vị là đừng để trong cái thời gian bị đình công hoặc là hoãn thời gian xây nhà nếu trong thời gian hoãn đó thì chính chúng ta là người phải sự là phải người hóa giải cái ngôi nhà đó là chúng ta phải làm việc ở trong ngôi nhà đó trong ngày đó chỉ cần quý vị ở trong nhà ngồi ở trong nhà đó chúng ta làm một vấn đề gì nhỏ nhỏ thôi dọn dẹp quét dọn cũng được chỉ cần trong vòng ở trong ngồi đa nhà đó là 15 20 phút gì đó hơn một hai tiếng thì tùy đó có nghĩa là có người trông coi ở ngôi nhà đó thì nó sẽ không bị cái khí xấu nó nó nó, nó ám vào đấy nó vãng vòng vào khu vực đó nhá

2074, 2082, 2083 và 2085. Đây là những năm được tuổi xây nhà của quý vị là không phạm tam tai, không phạm hoàng ốc, không phạm kim đâu nhé. Đó là những năm được uh, năm được tuổi. Đấy thì uh, thôi thì uh, cũng mong là qua cái video này hữu duyên cho quý vị tuổi 1998 mậu dần quý vị sẽ xem được cái video này để biết được là phong thủy nhà ở của chúng của chúng ta là như thế nào, nắm bắt được để cải thiện được cái ờ, đường vận mận về công dân tài lộc về đường tình duyên của vợ chồng con cái nhé nó cũng mong là phạm hưởng cũng mong là khi quý vị đã đến với cân phạm nhà ở phạm hưởng thì nói chung là phạm hưởng luôn luôn đem lại sự viên mãn cho quý vị Đó, chia sẻ những thứ những cái hữu ích cho quý vị để quý vị nắm bắt được để chúng ta uh, cải được cái uh, đường công dân tài lộc đường tình cảm nương duyên vợ chồng của chúng ta nó sẽ được tốt đẹp hơn nhé đó thì thôi phạm hướng xin dừng cái like ở đây xin là dừng xin tạm chào tạm biệt quý vị nhé và hẹn quý vị ở cái video tiếp theo nhé rồi xin chào